Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi Và video tiếp theo Khải sẽ soi tiếp tục một căn thủ của văn hội ACE Quá khét này mà Tiếp tục là tăng trưởng môn Nga My Hình sự thôn Vãi trưởng Ok anh em cùng xem sơ qua Một cầu thủ Nga My này ơi Tăng trưởng môn Nga My Chạy vòng vòng vòng anh em thôi Và anh em cũng biết là sau khi lên tăng trưởng môn thì sẽ được sở hữu một cây vũ khí à, Chống phái cũng như là một cái ấn tính uh, 9x một cấp Đó Chúng ta cùng nhìn sơ qua của sẽ đồ cầu thủ này một vòng nha anh em ơi ông chạy dữ quá nè mày mình dí theo muốn mỗi chân luôn nè đó hồi đứng im chỗ sau đây không chạy đâu vòng vòng vòng rồi mỗi cây uh, chống phái ở thiên kiếm 30, 35, 80, 25 kháng họ và băng sắc nội công 200 Cái này thì có thể đi hai đường vẫn tốt nè với một ân tín uh, kỹ năng cũng có sẽ đi năm à, skin chiến một cấp phong sơn nước ảnh hoặc là tam nghe thời tiết là phổ đồ chúng sinh một cấp đó. đi kèm với uh, một set hiệp cốt set hiệp cốt cực phẩm của giá truyền uh, mắt 40 một nhẫn 24 và một ngọc bội 530 cực phẩm kèm với công ngựa kháng cảnh 5 một cái nón kháng lôi 30 sử lượng lực một tay kháng lôi 30 một đôi giày kháng lôi 30 một đai lưng 15 40 số dòng làm chậm phòng thủ lý một nhẫn kháng lôi thì tính sơ qua hiện này đang có cho mình 40 làm chậm anh em mà 40 làm chậm này còn lại full kháng lôi đó nếu mà đã đánh trận tăng trưởng môn thì sẽ chuẩn bị thêm nó kháng banh lấy nhiều vô làm chậm nhiều vô thôi nè đó ừ. hôm trước anh Tùng có đánh tăng trưởng môn nhưng mà cuối giờ như anh Tùng thua vài ca đam thua vài ca đam với này nên anh Tùng thua chứ uh, anh Tùng lúc đó cũng mang hiệp cốt xếp đồ hai người tương đối như nhau mọi người hình hình sự thôn á bên hình sự thôn thì có cho mình thêm dòng kỹ năng ờ, của văn hỏi á nên là uh, tương đối ngang ngang với ạc của anh Tùng á Đợt này chỉ cần trang bị theo ờ, kiểu solo nghe mi với nghe mi á thì thêm kháng banh vào như là thêm làm chậm vô là đánh thôi nè còn sẽ hiệu cốt mà mà dư sức mà thay đổi đồ rồi, hiện này đang có cho mình kháng cảnh năm nếu mà có mặt nào nữa thì có thể kháng cảnh năm và phi hồng kỹ năng một cấp nữa nè đó rồi anh này thì thực sự là quá khác rồi anh này đang hạng 23 không hề yếu nha mọi người set đồ hiện tại lên sau khi lên tăng trưởng môn thì sẽ đồ khá đẹp à, nè à, top 3 mới cấp 118 gần 119 rồi với cái hạng này Khải nghĩ gần cho 19 rồi Thắng lo cái này cái mang thắng lo đỡ bất càng ngồi thôi nè Thế thực sự đỡ mà đánh tăng dụng môn thì ạc này phải trang bị thêm vài vài món khăn băng nữa Rồi chắc là khoảng một cái nhẫn 540 à, nữa đỡ đặt cái móc 80 500 này Đó. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho hình sự thôn một cao thủ à, tăng trưởng môn uh, à, Ngemi tháng tư vừa rồi một like sẽ ủng hộ chơi nha anh em ơi ok khải sẽ đi tiếp tục coi thì con cao thủ nào soi anh em xem